bao nhiêu trong số các anh chị biết hiểu um, biết qua cái nguyên tắc Pareto à bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta đã từng nghe qua nguyên tắc 80 20 Pareto à cái nguyên tắc này nó muốn nói đến là ví dụ như là 20 phần trăm về số lượng nhưng mà tạo ra 80 phần trăm về giá trị và kết quả ngược lại 80 phần trăm số lượng là chỉ tạo ra có 20 phần trăm kết quả thôi và chúng việc của chúng ta là tập trung vào số ít có giá trị cao nha các anh chị số ít có giá trị cao là 20 phần trăm về số lượng nhưng tạo ra 80 phần trăm về về kết quả cái lấy ví dụ như các anh chị đây là nguyên lý gần như phổ biến trong trong mọi mặt của cuộc sống của chúng ta ví dụ như danh bạ của chúng ta có một có 100 số điện thoại nhưng trong đó chỉ có 20 phần trăm những số điện thoại là chúng ta làm sao dành 80 thời gian để mà làm việc với những cái số điện thoại này Ok các anh chị đã hiểu cái nguyên tắc 80 20 chưa? Tại vì của chúng ta phải luôn đi tìm cái số ít nhưng mà giá trị cao. Và trong cuốn sách của chúng ta, chúng ta phải đi tìm những cái đại ý cốt lõi nó có 100, 200, 300 cuốn sách và việc của chúng ta là phải đi tìm 20% những cái tinh hoa mà nó chiếm đến 80% giá trị của cuốn sách đó. Ok không các anh chị? Nhưng mà trong cuốn sách đó anh chị, nó lại có có nguyên lý keyword là những cái từ khóa chính quan trọng trong cuốn sách đó nó lại theo nguyên tắc 20% của 20% các anh chị có hiểu không ạ? À? Ví dụ như là cuốn sách đó 100% việc của chúng ta đi tìm 20% cái đại ý chính của cuốn sách đó và trong 20% cuốn sách này chúng ta là đi tìm nguyên tắc 20 80 trong 20% này có nghĩa là đi tìm 20% của 20% nó tương đương với 4% các anh chị ạ à. đây được gọi là tinh hoa chất lọc của cuốn sách cuốn sách này dày sao các anh chị dày 100 trang nhưng trong đó chỉ có 4 trang cô đọc lại là có giá trị nhất việc của chúng ta là phải đi tìm 4 cái trang này còn lại 96 trang còn lại kia là sao các anh chị là những diễn giải diễn dịch của nhà tác giả họ đang kể câu chuyện cho nó dài dòng này kia để giúp chúng ta dễ hiểu thôi nó nó mang tính chất là để diễn giải diễn dịch cái ý nghĩa nó ra thôi việc của chúng ta là đi tìm 4% tinh hoa ok không anh chị nên đọc cuốn sách chỉ tập trung vào tinh hoa chứ đừng có đọc vào đừng có đi sâu quá vào câu từ câu chuyện rồi các anh chị có thấy là đây là hình ảnh gì không chị Đái vàng đái cát tìm vàng nha các anh chị có đúng không ạ à? trong một cái dòng sông các anh chị nó rất là nhiều cát và nhiều bùn việc của chúng ta là sao chúng ta đái cát ra và chúng ta đi tìm vàng đi tìm những cái thực sự có chất liệu lượng ok không anh chị và trong quá trình chúng ta đọc sách là chúng ta phải đi đặt câu hỏi nha anh chị what why how cái này là cái gì tại sao tôi phải học cái này và nó ứng dụng gì trong cuộc sống của tôi chứ còn đọc cuốn sách xong mà chúng ta không rút chích không rút gọn ra được cái điều gì thì đọc cuốn sách đó rất là phí ví dụ như là cuốn sách nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill đi các anh chị ạ thì nó có nói đến 13 cái nguyên tắc vậy 13 cái nguyên tắc đó là gì và tại sao tôi phải đi nghiên cứu cái 13 cái nguyên tắc làm giàu này và nó ứng dụng điều gì trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta giải quyết được ba câu hỏi này có nghĩa là chúng ta đã thẩm thấu được cuốn sách này rồi các chị ạ còn không dù có đọc 5 lần 10 lần đi chăng nữa thì sao cũng cũng không nhớ được nội dung của nó đâu có phải không các anh chị và việc của chúng ta là đái cáp tìm vàng phải không các anh chị là chúng ta đi sàng lọc những cái thông tin có giá trị thấp việc của chúng ta là đi tìm 20 phần trăm của những cái thông tin quan trọng rồi và chúng ta phải đúc kết lại tinh hoa của cuốn sách đó đi tìm những cái gọi là tinh hoa nhất Kiên lấy ví dụ nha các anh chị các anh chị ở đây bao nhiêu trong số các anh chị đã từng đọc qua cuốn sách Đắc Nhân Tâm rồi ạ à. Ai đã đọc cuốn sách Đắc Nhân Tâm rồi thì comment xuống bên dưới là đã đọc Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đã từng đọc qua cuốn sách Đắc Nhân Tâm thì comment xuống dưới là đã đọc đi ạ à. Rồi ok cảm ơn các anh chị Thì cuốn sách này các anh chị nó nó rất là hay và nó rất là dài và nhiều ý tứ luôn các anh chị nhưng cô đọc cả cuốn sách này nó tinh hoa lại chỉ bằng một câu nói thôi các anh chị ạ à. câu nói này của ai ạ à? của khổng tử đó chính là gì kỵ sở bất dục vật thi ư nhân tác giả của cuốn sách này á là ông ta chỉ từ một câu nói của khổng tử kỵ sở bất dục vật thi ư nhân và ông ta có thể viết ra cả một cuốn sách và việc của chúng ta chỉ cần quy nạp lại và chúng ta chỉ cần nhớ một câu này thôi là cái gì mà chúng ta không thích thì đừng ép người khác phải làm đó là cái cách đắc nhân tâm đó anh chị cái gì chúng ta không thích biết người ta không vui không thích thì đừng ép người ta làm mà phải và những cái gì mà người ta thích thì chúng ta tập trung giúp cho người ta đạt được cái điều đó thì tự nhiên chúng ta sẽ đắc nhân tâm nó đơn giản vậy thôi thay vì đọc cả cuốn sách đắc nhân tâm chúng ta chỉ cần cô gọn lại cái keyword nó là chỉ sợ bất dục vật phi ưu nhân cái gì không thích đừng bắt người khác phải làm ok không các anh chị ok thì comment xuống cái dưới là ok à